Nè sao không chịu nói đi Kêu anh Nam tới nói chuyện với tôi Nè lên đi Giỡn chơi hoài Tới giờ này mới gọi cho tôi hả Trễ hả Anh nói cho anh biết tôi xin giấy phép đi bắt anh rồi Anh đang cấp hết thiết bị của bộ đội đặc biệt Còn dẫn cả đám có công năng đặc dị ở Quảng Đông đi chung với anh nữa Ê, ừ, tôi bây giờ đang bị người ta khóa tay theo kiểu Nhật bổn Sắp tắt thở chết rồi Bị khóa tay theo kiểu vật lộn đó hả Anh bây giờ chia hai ngón tay ra Nhắm 45 giác độ chỉ lên trên Làm đi Thế nào có chỉ trúng cặp mắt không Ê, Đâu có trúng cái lỗ mũi thôi Vậy thì anh cứ móc đi Móc đi Móc hết không khí ra ngoài dạ. Ê, Ra rồi xài được đó Cần gì phải nói chứ Không thì làm sao tôi làm người chủ tọa tiết mục đánh điện thoại Hỏi võ nghệ chứ Anh Năm đâu Ê, à, dạ. Tôi lại bị trúng cái chiêu bích lít truy hồn quả của nó rồi Vậy hả Bây giờ anh đừng có nói dòng do Tam Quốc nữa Ai trên cầu dạy có qua tất cả vô đây Yes sir à, à Còn cách gì à, phá cái chiêu này không vậy hả cái chiều bích lít truy hồn này thì là lợi hại đó phá làm sao được chứ ừ, sao chỉ vô mắt nó ôi vậy hả chỉ vô ừ, dạ, dạ, dạ. chết đi mày à, à, à. Ừ, ừ, làm giờ phút này làm sao mà tự cứu được đây bây giờ tới bà như này dùng con khỉ cấp đầu phải rồi phải rồi khỉ cấp đầu ăn cắp được chưa ăn cắp được rồi lợi hại lắm để dạy anh một chiêu chí mạng nha đọt mệnh chân cây kéo anh nhảy cao lên không Hai cẳng thẳng ra rồi quay tròn 180 độ Kẹp đầu nó ngay Làm đi ừ, ừ. Nó la hả Tôi la Anh la hả Ờ à. thiệt là ừ, Còn chưa kẹp được nó đâu Bây giờ lại trúng cái chiêu Quyên ương càng khôn Nũ văn tỏa rồi nè Ý da, Quyên ương càng khôn nũ văn tỏ rồi Trời ờ. ghê gốm á Nè nè, ôi vậy hả Ơ nè nè, bây giờ làm làm cái nào đây à, Lấy súng bắn nó đi Ờ, ờ Nè nè, anh có súng không Không có súng à, Anh không có súng hả Vậy anh có cái gì chỉ có cái điện thoại thôi Lấy cái điện thoại đập nó đi Hả? Bể điện thoại rồi Đền cho tao mày Tinh Tinh Tinh Tinh Hả? Trở lại làm gì? Hả? Dám đánh gậy của tao hả Kẹp cổ mày nè Kẹp cổ mày Phục chưa Phục rồi Mau xin lỗi đi ừ, Xin lỗi Không phải nói với tao Nói với cổ kìa ừ, Xin lỗi nha chị hai Tha mày đó